chỉ tao hai lo rong trâu có cần rau có tu sĩ tế dư tế cố chỉ lưu có tế sĩ tàu hơi khia lũi bùa phà lo chỉ tàu khia đâu có tiếng do cháu con đâu nó coi nhớ lưu cao lưỡng đủ cho lo trong cùng tàu lo đã thiệt chắc trên rõ lo chạy có có lưu có muốn rõ chờ rõ lo vì tì cô nghe có khứ cô chinh rõ lưu chim lòng có lưu lo có trên dù chỉ tao hơi khía lũi bùa phà lo chỉ tao khía đâu có tiếng do cháu con đâu nó coi nhau lưu cao lưỡng đủ cho lo trong cùng tao lo là thiệt trái cerram lo vitico nghe có khứ cu chim cho lưu chim non có lũ lo có chim dù